cần chim xét thiên ác nghiệp báo thiện ác còn gọi là kinh địa tạm bồ tát nghiệp báo gồm hai quyển do ngài bồ đề đăng người Ấn Độ rực rào hoa ngữ vào đời nhà Tùy, được thâu vào tập thứ 17 trong Đại Tạng Đại Chánh Tân Tu của Nhật Bản. Kinh này do Đức Bồ Tát Địa Tạng vì chúng sanh đời mạt Pháp cầu học Pháp lành ứng với lời dạy của Phật mà nói ra quyền thượng nói rõ cách chiêm quẻ để xem xét thiện báo nghiệp thiện ác quyền hạ thuật rành nghĩa chân thật của đại thừa Chiêm sát tức là dùng thứ mập luân, dùng mặn gỗ, gieo quẻ để biết thiện, thiện nghiệp, nghiệt áp, cùng quả báo khổ vui, lặn giữ đời trước và đời này cho một người nào đó. Cách làm mộc luân là đem 10 điều thiện và 10 điều ác phân biệt ra vào các chữ ở trên 10 mặt gỗ nhỏ thành nhóm thứ nhất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 lành giữ tốt xấu hoặc nhân quả đời trước đời này vân vân đó là nội dung quyển thượng tùy về hình thức là chiêm bói nhưng tật chất lại sắc ca môn trùng đối với những việc chiêm bói của thế gian tại sao vậy bởi vì cách chiêm bói này là đòi hỏi người thực hành phải là đệ tử của phật thuộc thành phần xuất gia tại gia có quy y thọ giới hạnh hoi và trước khi muốn chiêm xét phải biết cúng dường tam bảo, sám mối phát nguyện, tùy hỷ hồi hướng vân vân. Có đức tin có được đức tin thuần túy thanh tịnh rồi thì sự chiêm xét thiện ác mới tương ưng với bi nguyện chỉ dẫn của chư Phật Bồ Tát và Ngài Địa Tạng. Khi đó những điều cần cầu nguyện mới ứng nghiệm và chính xác. Không đủ những yếu tố này, việc chiêm xét sẽ không tương ưng lại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 về pháp quán như thế nào để đúng với sự thật của đại thừa nghĩa là muốn hướng về đại thừa để tu học trước tiên cần phải biết hẳn căn bản của ban sơ đó là cảnh giới của nhất thật tướng nhất thật tướng này được tóm tắt nêu bằng hai nghĩa nghĩa thứ nhất tâm chân thư nghĩa thứ hai thức a đại gia tâm chân như là cái thể bất sinh bất diệt của tất cả pháp thức a đại gia là nghĩa là sinh diệt của tất cả pháp học tập quán này và có hai đường lối quan sát ấy là pháp quán duy tâm thức và pháp quán tâm tướng trung đạo của nhân của chân thư người nào có người nào nung vào một trong hai pháp này quán mà tiến tới tức có thể trực nhận ra nhận nhất thật tướng được mệnh danh là tu đúng pháp đại thừa sẽ dự vào trụng tính bồ tát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 được bất thoái chuyển như trên là nội dung tóm tắt của bộ kinh chiêm xét thể án nghiệp báo của Đức Đại Bồ Tát Địa Tạng vì thương xót chúng sanh thời mặt Pháp mà đã thay Phật chỉ dạy dần rõ mọi điều. Ở Trung Hoa, từ thời nhà Tùy trở lại đây, những người căn cứ theo bản kinh này đã thực hành pháp sát, pháp sám tội lỗi, suối rất nhiều đủ cho thấy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 kinh trong Đại Tạng, sư truyền bá có nơi rộng rãi kể từ đó. Đến đời Minh có ngài trí Húc Đại sư trước tác một quyển tựa để là Huyền nghĩa kinh chiêm sát, hai quyển chiêm sát nghĩa sớ và một quyển chiêm sát hành pháp, các thực hành việc chiêm sát. Bốn bốn quyển trên đều là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 Ngày nay, hàng ngũ xuất gia tại gia chúng ta đang ở vào thời kỳ mạt Pháp, tức thời kỳ giáo pháp của Đức Phật đang suy, tà Pháp đang hưởng hại điều đó, rất hiển nhiên, không thể phủ nhận. Tuy nhiều vị phát tâm trội vượt, cầu vô thượng Bồ Đề và tu theo các môn thiền định của Phật giáo nhưng một số người lại đạt thành quả không được. Thành quả không phải là đa số mà hầu hết là rất là hiếm phải chăng đều do túc tày hiện căn còn mong manh yếu ớt mà nghiệp chướng và tội nặng hiện tại của quá khứ lại sâu dày, cho nên thường bị nhiều chữ nạn hoặc sự nhiều loạn của các thứ quỹ thần của 95 phái tà sư ngoại đạo khiến cho thoái lui mất cân lành hoặc trở lại cầu phúc báo nhỏ mọn ở thế gian như Đức Địa Tạng Bồ Tát. Dạy trong kinh này cũng vì những nhân duyên đó Đức đề Tạng Pháp khỏi lòng đại bi vô tận Chỉ dạy các chim sát nghiệp báo thiện ác Để người tu tập tự túc Tự biết túc căn của mình Sau đó lựa chọn pháp tu cho phù hợp với căn cơ trình độ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 Tháng trong hạ mùa an cư năm Bích Tý năm 1996 dịch giả kính ghi Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. năm mươi 51. Cầu sống lâu sẽ được thêm tuổi thọ. năm mươi hai Cầu tiên đạo thế gian sẽ được kết quả. năm mươi ba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 105 xem những việc đã qua có chứa ngại 106 xem ở đang ở được dừng ở yên 107 xem nơi đang ở chẳng được bình an 108 nơi vừa mình mới đến được sự an vui 109 nơi vừa mới đến là có nạn 110 nơi vừa mới đến là lưới của ma 111 nơi vừa mới đến khó thể khai hóa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 151 thấy bạn đang mắc phải khổ lâu dài. một trăm năm mươi hai thấy bạn đang mắc từ đậm sẽ lan một trăm năm mươi ba thấy bạn đang mắc đến thầy khám mới trị nổi một trăm năm mươi bốn thấy bạn được chữa bạn được chữa là trị đúng pháp một trăm năm mươi lăm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 177 bảo thân này rồi làm vua trong loài người 178 bảo thân này rồi sẽ sinh lên cõi trời 179 bảo thân này rồi làm vua cõi trời 180 bảo thân này rồi sẽ nghe pháp rất sâu 181 bảo thân này rồi sẽ được xuất gia tu học 182 bảo thân này rồi sẽ được gặp thánh tăng 183 bảo thân này rồi sinh lên cõi trời đau xót 184 bảo thân này rồi sinh tình độ của Phật 185 bảo thân này rồi liền được thấy Đức Phật 186 bảo thân này rồi sẽ trụ vào thừa dưới thanh ban 187 bỏ tay này rồi sẽ trừ vào từ giữa duyên giáp 188 bỏ tay này rồi sẽ chứng được đạo quả 189 bỏ tay này rồi liền được bậc thượng thừa này tiền nam tử đó gọi là những trước sai biệt của 189 thứ quả báo lành dữ Cách chiêm sát như thế đều tùy sự chú ý và tùy tâm của người được xem mà đến Được xem đến Nếu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 nếu xét trong tâm chẳng được thanh tịnh giàu cho chim xét nhưng chẳng tương ứng chỉ là sai lầm một cách hư luống mà thôi. Lại nữa, các hạng chúng sanh về đời sau này bất cứ việc gì chẳng việc gì được chiêm xét đến mà chẳng đạt được kết quả tốt làm, việc cầu chẳng được nhiều sự lo lúc bị bức bách lo rầu sợ sệt phải nên sớm tối thường nên tụng niệm danh hiệu của ta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 nay con ở giữa chư đại chúng đây muốn có trò hỏi thưa thính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 chứng vào biển nhất thiết trí công đức tràn đầy chỉ vì nương sức đại tự tại và thể nguyện xưa mà kẻ mà khéo hiện khéo hóa hiện ứng thân mười phương dù rằng đạo dạo khắp tất cả cõi nước khỏi dụng độ sinh nhưng với đời ác năm trược riêng người là làm lợi ích giáo hóa sâu dài hơn lại hơn cả lại cũng nương sức huân tập thể nguyện thổ xưa mà người nhận lấy nghiệp báo nghiệp nhận lấy sự nghiệp giáo hóa chúng sanh có nhân đáng độ. Bồ Tát Địa Tạng từ một từ 11 kiếp trở lại đây luôn luôn trang nghiêm thế giới ta bà thần thục chúng sanh do đó trong đại hội này thâm tướng của ngài đoan nghiêm ai đức thủ thắng chỉ trừ như lai ngoài ra không có ai sánh kịp à ngoài ra không có ai có thể hơn nổi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 Đối với trong ba thừa đều không định hướng, những hạng người như trên nếu có bất cứ thứ chướng duyên nào thì mối lo lắng càng thêm tăng trưởng hoặc nghi hoặc hối. Đối với mọi điều tâm trạng sáng tỏ, cầu nhiều, lo nhiều lắm chuyện, ràng buộc, làm việc bất tịnh, tư tưởng rối loạn, phế tu đạo nghiệp. Hàng đệ tử Phật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 10 nghiệp thiện, cứ mỗi nghiệp thiện chủ ở một luân ghi một mặt. Kế lấy 10 nghiệp 10 ác nghiệp viết đối diện lại với 10 thiện nghiệp, khiến cho câu đối mỗi luân cũng ghi ở tại một mặt. Về 10 thiện nghiệp chính là cội rễ tất cả điều thiện, còn tóm nhiếp tất cả thiện pháp khác. 10 về 10 ác nghiệp cũng là tội rễ tất cả điều ác có thể tóm nhiếp tất cả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 Lại một lần nữa, bột tâm một chỗ riêng cúp dường ta địa tạng Bồ Tát Ma Tát bằng cách xưng niệm hoặc tụng niệm nhất tâm xưng rằng Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát xưng danh như vậy, đủ đủ một nghìn lần qua một nghìn niệm rồi bật lời như vậy. Địa tạng Bồ Tát Ma Tát Đại từ Đại Bi cuối mong Bồ Tát hộ niệm cho con và tất cả chúng sanh mau trừ các chướng thêm các lớn các đức tin thanh tịnh khiến cho những điều xem xét hiện nay kế hợp tương xứng với sự thật. Nói lời ấy rồi, cầm tay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 chẳng còn tăng trưởng cho nên chẳng hiện Nếu đời sau này, những vị đệ tử của Đức Như Lai một khi chiêm nghiệm có báo thiện áp được tuyên gương rồi đối với những món thuộc năm thứ dục, khi được tương xứng ý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 Gặt nào nhỏ nhắn tượng trưng cho sự chứa thiện trở lại vốn còn gần kẹn. Chị mới tập tành nên nền tảng chậm chạp việc làm mỏng manh. Nét nào mà vừa to vừa sâu tượng trưng cho những tập quán sơ ác từ lâu trở lại việc làm tăng thêm dư họa cũng dày. Nét nào mà vừa to vừa cạn tượng trưng cho những sự thoái tù thiện pháp trở lại đây. trở lại đây gần mà mới tu tập theo những ác pháp những nghiệp đã tạo cũng chưa đến nỗi tăng thượng lên lắm hoặc dù là dù có khởi nghiệp ác nặng nhưng từng hối cãi đó được gọi là những điều ác nhỏ này thì nam tử còn nếu như chiêm xét luân tướng lần đầu chỉ mới biết tiện áp sai biệt đã tạo đời trước nhưng chẳng thể biết tập quán chưa nhóm lâu xa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 thể của nó vốn là rộng lặng nguyện cho tất cả chúng sanh đều mau thấu đạt bản tâm diệt hắn gốc tội kế lại lập nguyện khuyên tấn xin nguyện mười phương tất cả bồ tát vị nào chưa thành vô thường chân đẳng chánh giác xin nguyện vị ấy mau thành chân đẳng chân giác vị nào đã thành xin được Xin nguyện thường trụ mãi thế gian để khuyến chuyển Pháp Luân không vào Niết Bàn. Kế lại phát nguyện tùy hủy. Nguyện con và các chúng sanh rút ráo lìa hẳn thứ tầm ngàn tỷ tất cả cõi nước trong khắp ba đời. Những người tu học đã được các công đức và được thành tựu con đều tùy ý. Kể lại, phát tâm lời nguyện hồi hướng nguyện cho những công đức của con mà con đã tu. Nếu có lợi ích cho khắp chúng sanh, con xin hồi hướng về nhất thiết chí đều đến thành Niết Bàn. Phát những lời nguyện hồi hướng đó rồi, hành giả bước qua bên cạnh thần thất ngồi thẳng nhất tâm niệm lớn tiếng hoặc là niệm thầm danh hiệu của ta hành giả nên tiết giảm ngủ nghĩ nếu bị hồn trầm che mờ tâm tín thì nên trở vào đại tràng trong thất kinh hành niệm tụng trên đây là nói ban ngày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 biến đổi nói pháp hệ xin tu học với lòng trí thành khiến thân khẩu ý được tướng thanh tịnh rồi ta cùng hộ niệm khiến cho chúng sanh ấy mau được tiêu diệt các thứ chướng ngại tiên ma ba tuần chẳng đến phá hoại cho đến tất cả những quỷ thần của 95 thứ tà sư ngoại đạo cũng chẳng thế quấy nhiễu và năm món cái lần lượt nhẹ móng theo nội tu tập thiền định trí huệ Lại nữa, nếu đời sau này các hạng chúng sanh tuy chẳng vì cầu tiền định trí tuệ của đạo xuất yếu và gặp những hoạn nạn tai ách nghèo nàn khốn khổ lo rầu bức bách thì cũng nên cung kính lễ lạy cúng dường tam bảo ăn năn các tội lỗi đã tạo vì bà thường phát nguyện trong tất cả thời trong tất cả chỗ siêng lòng xưng niệm danh hiệu của ta với lòng trí thành cũng sẽ mau được thoát các thứ suy não bỏ thân này rồi xin về cõi lành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 nếu chúng sanh ấy muốn tu tập theo đạo lý Đại Thừa và cầu những thọ giới trọng căn bản của Bậc Bồ Tát, phải nguyện thọ chung tất cả các giới cấm xuất gia, tại gia. Nghĩa là nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiếp chúng sinh giới, nhưng chẳng tìm được giới. Sư giỏi khéo, có thể giải rộng tặng pháp Bồ Tát tu hành trước kia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 lập nguyện như trên từ thể tự thọ mà mà thọ ba tụng luật nghi giới của Bồ Tát đó là mận dằn được đầy đủ giới ba la đề mộc xoa các người xuất gia gọi là tỳ kheo hay tỳ kheo ni sau đó liền phải tìm tòi học tập luận tạng thân văn và luận tạng kiết tập của Bồ Tát Đại Thừa thọ trì đọc tụng quán xét tu hành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 phải học hỏi tất cả các tụ giới của thì kheo ni lúc tuổi người đó đã tròn đủ 20 mới có tổng thọ ba tụ tịnh giới của một Bồ Tát như trên đã nói sau đó được thì kheo thì kheo ni nhớ trong sanh nào tuy học sám hối mà chẳng hay hết lòng chẳng được triệu chứng mộng thấy tướng hảo giả sự tác tướng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 nghiệp báo sai khác của ba đời lại khắc rõ ra làm sáu luân nơi sáu luân này lấy các con số một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai mười ba mười bốn mười lăm mười sáu mười bảy mười tám ghi vào đó mỗi chủ một mặt một lần viết ba mặt mỗi mặt một số số ghi thứ lớp không cho lộn đạ lộn lạo nên biết những con số như thế đến từ một đến từ số 1 mà khởi lấy một làm gốc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 số cộng lại căn cứ tổng số mà xem để định thiện ác. Các tướng của báo thiện ác bao đời xem như vậy gồm có 189 thứ, những gì là 189 thứ? một Cầu thượng thừa sẽ được bất thái chuyển cỡ hai Cầu quả được chứng hiện tại sẽ chứng ba cầu thiên giáp thừa được không thoái chuyển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 25 có có sợ chứng gì đều là chân thật. 26 có học những gì đều là sai lầm. 27 những gì thấy nghe chẳng phải tướng lành. 28 chứng có chứng ngộ điều gì chẳng đều chẳng phải chính. 29 có kết quả gì là do tà thần giúp giữ. 30 nói rõ điều gì là trí tà biện bác.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 50 cầu địa vị quan sẽ được kết quả Ha ha ha,